dành dụm được nhiêu rồi nói cho anh mừng á bí mật hả nói bí mặt chứ hàng, mấy hai ba bốn năm gì đó là nhiêu bởi em nói là bí mật anh anh, anh Nguyễn Linh nói nhiêu anh Nguyễn Linh biết anh Nguyễn Linh nói tùm lum khoảng nhiêu khoảng, khoảng 10 triệu 10 <laughs> triệu thì làm gì anh Linh à. mấy hôm nay em có chuẩn bị hai con thơ để anh um, tặng cho em quá dữ ta chim khôn chim đậu nhìn tre gái khôn gái chọn lái xe làm chồng <laughs> quen nước chảy đôi dòng lấy chồng tài xế như rồng lên mây trời ơi dạ. dạ em xin chào anh quyền linh chào chị cát tường chào à, tất cả khán giả trong trường quay ạ em tên à, lê vinh quang à, hiện tại em là tài xế lái xe ở biên hòa đồng nai quê em ở đâu em quê em ở đồng nai luôn chị Năm nay em 25 tuổi à, rồi. Vinh Quang lái xe gì? À, xe ben á Xe ben đó, hả? Về 25 tuổi lái xe ben luôn hả? Dạ em lái được uh, à, 4 năm mấy rồi chị Ồ Rồi mời em giới thiệu Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả Em tên là Trần Thị Lý, em 24 tuổi, em đến từ Đồng Nai ạ à. Nghề nghiệp của em là pha chế, hiện tại em tạm nghỉ việc Rồi quê mình ở đâu? Ở Đồng Nai ạ Có công việc gì mới chưa em? Dạ chưa Rồi có chung là tóm lại là giờ đang ở không? đi tìm chồng dạ ha rồi quyết định vậy đi à, em có điểm mạnh điểm yếu gì sở trường của em là biết pha chế biết nấu ăn quan tâm chăm sóc nói hướng về gia đình ạ ừ. còn điểm yếu của em là nhút nhát trước đám đông ừ, ngoại hình nhỏ bé quá nên cảm thấy tự ti rồi bạn trai bên kia thì sao à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì à, điểm mạnh của em là ừ, vui vẻ hòa đồng biết lo làm ăn à, có tính tự lập à, biết chăm lo cho gia đình còn điểm yếu của em là em không biết nấu ăn hay quên cái um, tính nó hơi cọc trời tí. ơi chạy xe mà còn nóng tính mà còn hay quên nữa trời ơi trời <laughs> em có mấy mối tình rồi em thì được một mối tình rồi chị nhưng mà chia tay được hai năm mấy rồi ừ. chị chị chị các tờ biết không cái khuyết điểm lớn nhất của em á là không biết cô gái đó chị thiệt không vậy là gái của em hay sao lúc trước em có quen một mối tình là như vậy nè em với ờ, em đi xe đậu có điểm trên sài gòn em vô uống cà phê đợi cao điểm là 12 giờ mới vô sài gòn được à. nên em xuống uống nước thì ờ, em gặp nhân viên bán cà phê đó lấy số qua lại nói chuyện thì không biết hai người nói xong khoảng một tuần sau á là điện thoại lơ em nó hết tiền kêu mày cho tao mượn điện thoại tao nhắn tin này. em đưa điện thoại nó xong mà nhắn tin xong rồi hai ngày sau về người đó nhắn tin lại cho em em đâu biết ai đâu người đó biết em rồi ừ. thì cứ nói chuyện qua nói chuyện lại thì thấy hợp nhau em cũng không không gọi là đi cu hay là gì hết không có ừ. nên vậy không biết cô gái sao hết thì chứ sao dính của người ta cứ nói chuyện qua nói chuyện lại cảm thấy hợp nói chuyện hoài vậy là cua đó ông ơi hiểu không nói chuyện qua nói chuyện lại là gọi là cua đó <laughs> ủa rồi, rồi, rồi cuối cùng là mối tình đó em quen được bao lâu em quen được một năm chị rồi sao chia tay nói dối em nhiều quá à người đó mới có 16 tuổi à trời ơi trời ơi nhưng mà sao em gan quá vậy em em đâu biết đâu chỉ biết là nói với em là 20 cái ngày mà đi làm sinh nhật cho người đó à. em nè mẹ người đó nè dì người đó dượng người đó nè bạn tất cả bạn bè luôn à. chính em đi mua bánh kem với người đó ghi bánh bánh kem sinh nhật 20 mẹ người đó cũng đâu nói gì đâu không nói gì luôn đúng rồi sao phát hiện ra 16 sau này á em thấy được cái giấy chứng minh em mới biết được làm trốn luôn hả ủa, ủa mà tại vì em làm gì mà em lấy cái giấy chứng minh nhân dân của người ta hả bây giờ hai người đi chung dễ ướt trời mưa chị có đưa giấy tờ cho em bỏ cấp xe không góp xe về quên đưa giấy tờ thì đưa, đưa, trời mưa thì đưa nguyên cái bóp chứ thì trời mưa cái đưa cái chứng minh nhân dân không cất vậy hả sao đưa giấy chứng minh nhân dân không được chỉ là sao là đưa nguyên cái bóp cho em à, đúng rồi mà em là đàn ông mà em bỏ bóp phụ nữ ra em coi thấy cái chứng minh nhân dân không bỏ chạy tưng tưng tưng nó rớt ra ngoài trời ơi hay dễ sợ dù 16 tuổi ta khép lại đi mệt lắm sắc không chị thích em rồi đó dù này cô này đủ tuổi rồi yên tâm nha rồi bây giờ em thích người bạn gái thì sao em nói luôn đi chị làm mai cho chị khóa em rồi đó ờ, em thích người phụ nữ là biết nấu ăn nè biết chăm lo cho gia đình rồi ừ. biết kính trên nhường dưới nói chuyện nhỏ nhẹ được rồi hiền vậy thôi có cái gì em không thích ở người phụ nữ không xăm hình hả để tôi dạ đợi, chị, chị chút lo điều tra bên kia quá quên coi bên đây có xăm mình không em không không phải không rồi được không có xăm mình mà nó nghe là chạy xe vậy tiền nhiều không em đủ lo gia đình đủ nuôi vợ nuôi con rồi nhưng chị. mà bây giờ cô này đang thất nghiệp á giả tỷ như là cô không có đi làm em có nuôi cô nổi không hỏi gì giờ nói thiệt với anh gì các tường đi em dành dụm được được, nhiều được nhiêu rồi nói thiệt đi bây giờ hiện tại em à nhà có đất có xe có nghề có ừ. của em luôn hả của em hết em đứng tên em út mà à em xe em đứng tên luôn em út xe em, em đứng tên nghe chưa à, em nghe rồi nghe rồi nhà thì em xây rồi à ừ đất đất thì của ba mẹ thì có em út mà à. vậy mà không có hết này là của út dành dụm được nhiêu rồi nói cho anh mừng á bí mật hả thôi bí mật chi hàng mấy hai ba bốn năm gì đó là nhiêu bởi em nói là bí mật anh anh Nguyễn Linh nói Là nhiêu anh Nguyễn Linh biết anh Nguyễn Linh nói tùm lum khoảng nhiêu khoảng, khoảng 10 triệu <laughs> 10 triệu thì làm gì anh lính à. nói chung là đủ cưới một một cô vợ à, à ghê ghê giỏi tuổi trẻ tài cao nha ừ. đứng đứng lên coi tướng tá coi được tôi gã luôn nè quá wow, xuất sắc rồi công an việc làm ổn định nha, nhà à. của út ha đứng tên xe luôn phải không dạ xe tải nhiều chiếc chị không đành không xe xe tải tiền tỷ á chị em không nổi đâu dạ chứ em đứng xe gì xe máy trời ơi là trời nó làm cho mừng hộp áo ông ngồi đây xe máy nó cũng là khoe nữa làm làm bể trời cái ơi. tưởng đâu đứng ông đứng xe xe ben xe hơi ai về em đứng tên xe máy con còn út là được rồi tao tao còn, còn còn dư như đây tiền nữa nè chào em em cảm nhận anh thiệt tình không vui vẻ nhiệt tình vui vẻ thiệt tình lắm những người thiệt tình như vậy là một những người rất là tốt mấy tài xế á mà lái xe là người ta nghi ngờ lắm lo không dạ không lo không lo đúng không vậy thì không sao hồi ờ, nãy giờ lo bên kia không mà bây giờ nói cho ông mai đi muốn cái ừ. tìm người đàn ông sao ừ. nãy giờ nghe em cái không chuyện thích người đàn ông gia trưởng gia trưởng bảo thủ có suy nghĩ lạc hậu là trọng nam khinh nữ có không em trai và không có ý dạ. thức trong mối quan hệ của gia đình hôn nhân đó ngoại hình sao cao hơn em được những cái buổi sinh nhật của em nếu mà được người yêu ờ, tổ chức lãng mạn em thích hơn không dạ thích rồi để anh biết anh về nói với anh này sinh nhật là anh hay mượn chứng minh nhân dân coi lắm á thích, thích lãng mạn lắm á em có lãng mạn không em là người rất là thích lãng mạn ha. thích lãng mạn thí dụ bây giờ buổi gặp mặt đầu tiên nè em phải tổ chức thế nào cho cô ấy cảm giác thật lãng mạn thì ờ, mình dắt em đó đi ăn hoặc là mình đi ờ, một cái nơi nào đó ờ, lãng mạn ở trên sài gòn này nè nơi nào đó là nơi nào cầu ánh sao cũng được ha nơi đó cũng lãng mạn ha rồi được rồi anh thấy được đấy ra dạ, cầu ánh sao bằng xe máy hay xe ben xe máy chị rồi bây giờ mình gặp người thân đi coi ý kiến người thân thế nào hôm nay à, nhà gái em đi với ai cưng dạ em đi với em gái ruột với cháu gái à, và hai người bạn ạ rồi đâu cho chị gặp em gái của em coi À, hôm nay đến với chương trình thì em thấy anh nói chuyện rất là sự chân thành, vui tính. Em rất thích anh đồng điểm đó là anh không thích sự giả dối, em cũng vậy và chị em cũng vậy. Mong là người ta hay có một cái câu là tài xế thường là không có chung thủy nhưng mà em hy vọng anh không phải là một trong những người đó và anh hãy yêu thương chị em và chăm sóc chị em bởi vì chị em là một người rất là um, lo toan cho gia đình và chị em chị rất là nhiều thiệt thòi phải mong anh hãy là bù đắp những thiệt thòi đó cho chị em Nói anh sẽ, anh sẽ à, quan tâm chị em chăm sóc cho chị em nhiều hơn à, mong anh chị hãy là cho nhau một cơ hội dạ, dạ. cảm ơn em gái dễ thương quá ha vun đắp cho chị còn em đi với ai dạ em đi với uh... với lơ hả chị gái em với anh rể em à tưởng đâu đi với ông lơ hả hỏi kiểu chữ vụ kia làm sao em ờ, xin chào anh Quyền Linh chào chị Cát Tường chào quý vị khán giả đây nói về Quang là một người sống rất là biết chăm lo cho gia đình quyết tâm dữ lắm em đặt ra cái mục tiêu gì á em sẽ cố gắng làm làm hết mình hết sức tự lập từ nhỏ luôn á là để dành tiền về tự xây nhà ở nhà luôn rất là có hiếu với ờ, cha mẹ ở nhà đó anh nhận xét cô gái cái, bên đây như ờ, thế nào bạn gái bên đây thì anh thấy là có cái phụ nữ biết chăm lo gia đình đó thì anh thấy cũng hợp hai em nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau rồi cảm ơn rồi, anh cảm ơn anh ạ bây giờ mình kéo màn lên nha à, quang vinh vinh quang chuẩn bị nào kéo màn ba hai một bắt đầu nói à, chú em xinh đẹp như luôn lúc nào tươi như hoa xinh đẹp như hoa vậy. được lắm chứ bộ trời ơi Thôi Dạ Anh có thích cà phê không ạ? Dạ có Dạ anh Chi Cưng Em muốn mua quyển sách này tặng cho anh để anh biết thêm về cà phê Rồi chúng ta bắt đầu à, cảm nhận về nhau mời hai bạn ờ, Em có dự định à, đi kiếm việc làm gì không? Dạ em tính là muốn ở với bạn bè ở bên Biên Hòa Xin việc làm ở đó à, Anh cũng hiện tại anh cũng đang ở Biên Hòa nè Dạ Em có thể xin cho cổ một việc làm gì ở Đồng Nai không? đừng nói tôi xin vô làm lơ xe với nha cũng được anh hiện tại em đang đi một mình á thì nữ cái việc uh, ghi phiếu cho em là được rồi để em đi giao nghĩa là, là lấy vợ thì sẵn làm lơ luôn á hả đúng rồi luôn lúc nào cũng có nhau anh anh khỏi ghen ờ, ờ, một không hai việc á anh dành thời gian hẹn hò cho em khi nào ạ chủ nhật hàng tuần á anh về sớm anh phải ghé qua chở em đi chơi đồ này kia đi ăn đồ nhắn tin gọi điện hàng ngày mấy hôm nay anh có chuẩn bị một hai câu thơ để anh um, tặng cho em quá dữ ta chim khôn chim độn nhành tre gái khôn gái chọn lái xe làm chồng nước tiên nước chảy đôi dòng lấy chồng tài xế như rồng lên mây trời ơi là, là em em sáng tác đó hả dạ em quá suy mấy bữa nay đó hả hay quá bây giờ hai người đang suy nghĩ gì về nhau hãy à, nói đi em thấy anh rất chân thành và em muốn hai người có thời gian để tìm hiểu nhau hơn rồi à, bây giờ mình cho nhau cơ hội để à, tìm hiểu sau chương trình này em thấy cô đối diện thích không thích trên lên <laughs> thôi nãy giờ mình nói cho vui nha bây giờ mình sẽ lắng động lại mình cảm nhận cảm xúc của mình suy nghĩ và quyết định bấm nút là đi đến hẹn hò và tiến tới hôn nhân một hai ba hết thời gian đây à, của chúc mừng hai em nha nắm tay nhau cái đi sẽ nó có đầy cảm xúc coi nắm nhanh nắm chặt quá. vô nắm chặt vô đưa ra phía trước cho mọi người xem coi cặp xứng đôi quá ha cảm giác thấy như sao rất là ấm áp ấm áp không cái... hôn đi dễ thương không đã không đã chết lính <laughs> dễ thương quá